Hiện tại là đang đứng tại phân khu phía bên tay trái là nhà phố thương mại 8 à, hướng biển và bên tay phải là nhà phố thương mại 1 hướng đôi Kết cấu của những căn nhà phố thương mại ở đây thì có một cái tầng ở bên dưới rất là thoáng để kinh doanh shop house. Một tầng dưới này là kết hợp của hai tầng này. Bên trên thì có hai tầng lầu và một tầng tung bên trên trong hợp đồng thì đây là có 8 và có 5 tầng ở dưới là tầng 1 tầng 2 ở bên trên thì có tầng 3 tầng 4 và tầng uh, ờ, tum bên trên những căn shop ở đây thì nhìn uh, rất là hoành tráng con đường ở đây thì ờ, rộng tới uh, đường nhựa lòng đường là hơn 12 m. Vỉa hè mỗi bên 4 m. Đường rộng 20,5 m. Con đường này là rộng nhất của dự án Summerland. Hiện tại thì ờ, bên xây dựng họ đang xây dựng tiến độ đẩy mình tiến độ rất là mình để sớm bàn giao cái giải ờ, shop house này nhà phố thương mại bên tay trái hướng biển là số 8 còn bên tay phải là nhà phố thương mại một đường đôi tại à, con đường trên phân khu phía bên tay phải là nhà phố 1 và bên tay trái là nhà phố 2 thì à, những căn à, nhà phố 2 thì đều có kết cấu là một hầm một trệt và hai lầu và những căn nhà phố 1 thì cũng có một hầm một trệt và hai lầu nhà phố 1 thì là những căn mà hướng xuống biển từ biển còn những căn mà nhà phố 2 à, nhìn qua nhà phố 1 thì hướng đôi Đây con đường à, ở đây thì rộng 7 à, mét đường nhựa mỗi bên vỉa hè 4 mét đường rộng 15 mét hiện tại chủ đầu tư đã trồng cây xanh và lắp những cái cột để lắp hệ thống đèn chiếu sáng à, tôi đang có mặt tại ờ, khu nhà phố Thương Mại 2 đây là một trong những giải nhà phố đẹp nhất tại ờ, dự án Summerland với cái hướng ờ, nhìn thẳng phía biển và phía trước của nhà phố Thương Mại 2 thì đối diện là công viên nước giải trí lần đầu tiên có mặt tại khu vực Mũi Né thì những căn nhà phố thương mại hai này thì đều có kết cấu á, bên dưới là hai tầng hai tầng thông nhau để kinh doanh và ở bên trên thì có hai tầng và một ờ, tầng tung bên trên thì tất cả những căn ờ, shop house ở trong Summerland ờ, Mũi Né những căn nhà phố thương mại về cơ bản thì có kết cấu là hai tầng ở bên dưới thông nhau để kinh doanh ở bên trên thì có hai tầng và một tầng tung cái này còn bên này là những căn nhà phố thì có đều có kết cấu là bên dưới thì có một hầm bên trên là một trệt và hai lầu hiện tại ở phân khu nhà phố thương mại hai hướng biển thì đã xây dựng xong ờ, đường lót vỉa hè trồng cây xanh và đã làm những cái trụ để lắp đèn chiếu sáng